Đây là buổi sáng thứ uh, chủ nhật ở Campuchia Cụ thể là ở thị trấn Sihanouk thì Bây giờ mình đang ra Bến Tàu Và uh, chúng ta sẽ bắt tàu để đi ra đảo Koron ở ờ, trước đây là anh chú cận kêu bằng anh chứ kêu bằng chú đúng hơn nhưng mà tại ổng trẻ mà nó ổng ổng trẻ chung nó họ kêu anh luôn cho rồi tối hôm qua có đi ngang chỗ này để mà đi ăn tối nè nhưng mà không có quay được gì hết tại trời tối rồi sao anh mà đâu thấy con tàu nào đâu chắc dẹp cảng dẫn Vũng Tàu cũng con đường bờ biển cũng xe đậu hai bên nhưng mà bên đây nó không có xe máy nè à. nó hơi nhiều quá à nó hơi quá nhiều lên dốc nè ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi quản lý ờ, hôm á ảnh ờ, nói là mùa này á là mùa ờ, không phải mùa du lịch khách rất là ít nên là cái khâu chuẩn bị ờ, thiếu hàng để bán luôn mà đợi ăn sáng mà đợi tầm buổi chắc cả tiếng đồng hồ mất cái đồ ăn đó. rồi mình kêu ờ, hot chocolate cũng không có mà mình kêu uh, milk cũng không có luôn ấy thì nói là November là tháng 11 á mới là mùa mùa cao điểm có một cái này rất là lạ nè vẫn không thấy người Nga ở đây à, có lý do nào không ông nó không biết cỡ à, năm sáu năm trước á, thì có nhiều á mà tự nhiên cái giờ à, bất thình lình họ biến mất hết rồi không có một người nghe nào mà có ý định muốn qua đây tham quan hay gì đa phần là người mỹ họ đi à, việt nam cam lào á hoặc là việt nam cam thái á, tắt lại em tắt em quay lại từ đầu em bị uh, chờ tàu là lên nè à, tàu trên kia cũng đã tới rồi nhưng mà đang chờ khách khách họ xuống hết rồi thì tụi mình mới lên được à. Ghê chạy ra lại không quăng Đấy, mình gửi xe ở trong thành Bây giờ đi à, đối với chắc bệnh luôn chắc bệnh nó qua nó kiếm ăn kìa trời ơi má ơi đây có bánh nè con nhìn nó như cái bột xương đó. sợ phết à, đồ coi đồ xem hả nói là đồ gái đâu mẹ nói rồi con này nói rồi từ từ từ từ từ à và vâng. anh xứng đáng team chúng tôi đã đến được ờ, địa điểm ờ, Sunset Beach, địa điểm cuối cùng. Ôi ờ, con đường quá treo leo luôn, càng vào sâu bên trong thì nó càng rừng rú. Hồi nãy mình có đi lên <clears throat> cái đường trekking á là đi từ bên núi bên kia qua bên mặt bên đây. Biển bên đây cực kỳ đẹp luôn nha. Nhưng mà nó rộng quá nên là sóng to.